mút mút đấy nhà mình mút đấy đấy đấy đấy đây rồi ui rồi rồi tụi ôi rồi ông to nhà mình mút đấy đấy đấy đấy đây rồi ui rồi rồi tụi ôi rồi ông to ui rồi ông to á wow wow wow ui rồi to cho anh em ui ui rồi ôi Ồ, con này về đá này có bao bảo có phê quá là phê luôn đấy sao đâu con này to thế <laughs> người đẹp chưa cho nhìn người đẹp à đấy đấy cho nó lắm ừ, mày cái là úi giời rồi úi giời rồi rồi rồi rồi nha mọi ít thính ít thính thơm như cá mà ui ném toàn ném bên trên <laughs> gió quá các bác ạ đánh phao đài loại nhỏ các bác nhé ok đấy mưa gió này để ăn hàng lắm các bác ơi đấy mút mút ui ôi cắn ui, ui, ui đứa tẻ anh em mình đấy ui giời đóng ngay ui giời ui giời chú đồ con <laughs> một con bé tí nhở <laughs> à, này, một đồ con anh em nó kéo nó dắt vào trong cái bụi đồng muống không sao còn con này cũng ok anh em nhé có con à, xê số xê sóc vào, vào vào thùng này là đạt mỗi con bé tí ừ, cái, cái này đã ngon anh em đây rồng ta luôn à, vàng tươi rồng ta các bạn cho nó tí nước vào đây, cho nó sống đấy sống nha thích ờ, thêm mấy cộng ờ, rong muống không mấy cộng bèo thả đây anh em ạ cho nó dậy dậy nó nhảy ngoài bọn này nó nhảy kinh lắm nhảy ngam cá cá chuối đấy để lằng nhằng ở trong xô mình không có nắp lại nó mất đấy ủa sấm sét kinh quá ok Đấy, anh em nhìn nó dài quá nó cứ mắc ấy mút mút là đang đang vỉa đấy anh em ạ bác nhìn vườn nó, nó nhấm nhá đấy tăm kìa tăm đấy tăm kìa ấy úi rủ đồng to chưa wow ui anh em có, có đồng không rota rota anh em ạ rota rota con này rota wow wow wow rota rota anh em ơi ủ rota Ui, được các ô tô ta thay đoàn anh em này, phê chưa à, Anh em nhìn nhá, ui, phê, phê, phê, phê Vào, vào, vào, vào lên Này, người, người đã dài vậy Đấy, vào, vào, vào, còn thứ hai anh em này Đúng là đồ, đồ ta luôn phê quá Ui, anh em thấy tầm tầm này phao nhiều chưa tối đó đi ti ti này phao lắm thế đấy tầm ấy. chính xác là tầm cá anh em nhé mú đây anh em ạ có tín hiệu có tín hiệu đấy các bạn vừa thấy nó rề phát chưa mày thế là úi rồi thôi úi rồi rồi rồi rồi anh nha ạ ôi trời ôi chào mẹ uống đồ đồ to ngon chưa anh em ơi ôi chào ơi anh em ơi con đồ đồng này đúng tốt ta chưa về chưa ôi trời ơi anh em nhìn này ôi con đồ đồng ta anh em ơi đúng con rô ta chứ không phải con rô đồ vuông quá rô vuông người đã đen đen rồi còn rô này hiếm đấy ở mình bây giờ còn con này ờ, hiếm lắm anh em ạ sướng chưa <laughs> người nó vàng tươi đã quá ủa nó đang mút mút cái là nó bành luôn sợ thật về chưa người vẫn còn run ôi lại ai ai ui con này cắm đầu lắm này dính tay wow trời ơi nhà phê chưa này đã nhỉ thì con này nó mút phát cao sướng thật đấy sướng quá này, Đấy mồi tép mới cắm rang này một, chút ủ chua anh em ạ Nhạy đấy Ngon đấy anh em ơi Tuyệt vời á Tầm rô nhiều lắm anh em ạ đấy đấy đấy luôn luôn mẹ chết này ấy giờ mẹ chết này rồ rồ luôn dẫy à Đấy, nhà mình đồ chất lượng à vàng tươi <laughs> cái này rán có phải tuyệt vời quá là ngon luôn hình nó nó nó nó mút linh lín phào cái nó cũng phải sướng thật Đấy, ừ, đẹp luôn những cái lỗ như này là lắm cá cá lắm anh em ạ thả phát tầm nó này ui mắc lồng buông, mỗi tội lắm. cá này chúng cá ăn vẫn nổi veo quá sướng toàn rô gọc rồi đấy anh em những tâm này nhói nhát nha mút mút đấy nhà mình nó mút đấy đấy đấy đấy đấy đây rồi ui rồi rồi tụi ui rồi đồng to nhà mình nó mút đấy đấy đấy đấy đấy đây rồi ui rồi rồi tụi ui rồi đồng to ui rồi đồng to quá wow wow wow ui con đồ to chân em ơi ui rồi ui rồi ôi ui trời ơi wow. ui rồi nhà mình nhìn này con rô này ui rồi con này con này dài gần là 20 cm anh em này một gan tay em sợ giờ các bác nhìn này wow wow wow phê quá ui anh em ơi con này dài gần 20 cm đã man chưa đấy, quá nhìn này Úi đây đây đích thực là rô ta đây anh em này ngon chưa anh em à, kinh thật đấy con này nó quẫy phát nó mút cái đìn luôn ừ, cá cá này nó nó ham ăn thật trời ơi, Ồ, con này về đá này các bác bảo có phê không quá là phê luôn đấy thảo đồ con này to thế <laughs> người đẹp chưa bao nhiêu người là bảo à đường giấy giấy để cho vào đây phê phê phê phê những cái lỗ như này là lắm cá cá lắm anh em ạ thả phát tầm nó này ui mắc lồng muống mỗi tội lắm cá này chúng cá này, ăn bắt nồi veo phát sướng tưởng rô gọc rồi đấy anh em nhìn tăm này nháy nhát nha để quay anh em xem này cá rô đập đấy đấy các bác nhìn nhá nó dãy to là <laughs> toàn rô đồng đấy rô đồng với cá sộp cực khi nhiều luôn cái này mà thưa thưa rồng muống tí mình đi nua cá sộp ác lắm nó cắn đốp đốp luôn em ngồi đấy nó vả liên tục các bác ạ bộp bộp bộp bộp bộp cái nay mà không có cái, cái rồng muống nay đi lùa thì tuyệt vời luôn Khả năng nào em sẽ sống một bộ lùa anh em ạ Vừa câu bồ lùa Vừa em đang vầy vầy ở đây hết cái mồi bắn nó phát mà nó nào nó phi đập luôn sợ thật Cá săn mồi khác nó nào kinh lắm Còn anh em mẹ nay nó ô em này tầm rất nhiều luôn Đây anh xem cực kỳ nhiều tăm luôn đánh ổ này mới sướng ờ, tăm lầy cái đấy chưa về mẹ chết này ấy giờ mẹ chết này rồ rồ luôn dãy à ấy ấy ấy ấy ui ôi kìa ấy ui ui ui ui rồi ôi wow wow wow ui đồ to quá wow wow wow ui con đồ to chưa anh em ơi ui trời ui trời ơi con này đồ ta đồ ta anh em trời ơi Wow, ôi, con đồ đồng ta anh em này, to chưa? Trời ơi, vĩ đại, vĩ đại <laughs> Cho ngay thùng Đi giả đi Đấy mút mút anh em ạ Mút mút đấy mút Mẹ chết này Úi giời Úi giời Ui mắc mắc Úi giời Ai giời Ui được à, thêm một chú nữa anh em ạ Ui con này nó rút nó rút lưới bùn bẩn chưa các bác này <laughs> Ai à này Rút <laughs> rút nó tới bùn chảy hết xuống xuống bùn ai ai đầu ao con này cầm đầu quá nè con này cắm đầu quá anh em này <laughs> rô xịn luôn này rô, rô ta luôn anh em nhé đẹp chưa rô ta luôn anh em con này nó ăn con nó cảnh nó rút xuống bùn <laughs> đi tìm mái hả vào đây anh cho mày đúng mái luôn Ui, đời Ấy à, vẫn vẫn Vẫn vẫn, vẫn lên cá nhỉ Dạ. À, vẫn, vẫn vẫn lên lên này rồi anh em ơi, tươi chưa tươi chưa các bác nhìn hàng tươi chưa thế nên anh em sẽ đóng <laughs> xích mồm ấy ngon nhỉ để rồ xịn đấy để các em thiếu nhi phê đấy mấy em ờ, đồ đồng thiếu nhi vàng tươi đang đi tìm ú ái hả ú khó khó dễ con này nó rạch nhanh lắm rạch không mất anh em ạ ú nó chui chui lên mất rồi chui ú trườn nhanh lắm các bác ạ ô <laughs> đấy mày con này nó rạch sợ wow vâng. cuộc sống đi câu kéo mà cứ vớ được mấy em thiên thần như thế này có bác bảo có phê không này <laughs> toàn thiên thần hồi bé bé đi câu là hay gặp thỉnh thoảng gặp được một con này là phê lắm rồi đó đến ngày xưa à, chỉ biết đi câu run thôi chưa biết câu mồi bột mới lại à, đánh ổ này thành ra không nhờ được nhiều giờ đánh ổ bao bác nhìn này toàn á à, là cắm cắm phát tài rồi rồi về rán rán anh em ơi nhiều quá rồi muộn rồi về anh em ơi hôm nay cũng được khá khá về sau lắm các con đúng không em cũng không, không quay các bác xem sau nó vào toàn cái mớ con con anh em ạ toàn cái cái giống giống nhỏ, nhỏ giật nó không được đá tay lắm được có mấy con to anh em toàn cái giống này cái này thì rán thì ăn thì ngon rồi ấy <laughs> mà, mà quay nó không không sướng sướng mắt lắm đấy, giật lên <laughs> tôi có mấy con to khi là kéo sướng này mấy con con to này kéo sướng anh em này này các bác nhìn chưa ừ, con này thì kéo sướng nhất này con này dậy lên quăn quại về quá <laughs> mấy con này nhát nhát này là nhát nhát này về tán ăn cả xương anh em ạ nhà mà câu cá con này về tán giòn ăn cả xương nóng lắm cái này nó mới đẻ đấy đợt này mới đẻ cái giống này mới đẻ lớn rất là nhanh cái này thì vừa miếng cá sụp lắm cá sụp mồm to nó ngoạp phát hết ngày xưa giống này nó rất là nhiều đợt này thì kiểu như không biết, biết là các bọn cá sụp đầu lắm thế không biết là sắn bọn này dã man luôn nó, cá sụp này rất thích ăn cá rô đồng à, mà cái giống này mình rất thích ăn <laughs> này về tán các bác nhá mớ cá con về tán nay không được nhiều cá to lắm ở đây thì nó nó nó, nó đa phần là cá nó đau đau nhỏ nhỏ này, không có những con này các bác này cái giặt cũng là phê cái câu cá đồng này là chung là rất là sướng rồi